Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh youtube của Mai Tấn Vũ Thì uh, ngày hôm nay Vũ sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị một cái tip để mà chúng ta có thể uh, cho những người mới, hướng dẫn những người mới, tất cả anh chị và các bạn à, những anh chị mà mới vừa chơi á, thì thật sự game này chơi rất là đơn giản thôi nếu đối với thời điểm hiện tại tất cả anh chị à, tương lai thì à, khi mà sau này á nó mở ra combat hay mở ra không biết nó có mở ra combat hay không battle á chắc chắn sẽ có battle nè không biết có mở ra những cái nhiệm vụ làm theo từng cấp bậc để vượt ải không đúng nào nhưng đối với thời thời điểm hiện tại thì game này thì cực kỳ dễ chơi và ai cũng có thể chơi được cả nhưng vũ tin chắc rằng những anh chị và các bạn á, um, chơi nhiều thôi ví dụ mình làm nhiều thì mình cũng giỏi thôi ví dụ anh chị nào chưa làm thì làm một thời gian thì cũng rành những cái này thật sự rất đơn giản thôi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ buổi tiếp cho những người mới á, những anh chị mới khi mà mới bắt đầu game này làm thế nào để chúng ta có thể là nhanh lên level nhất và làm thế nào để chúng ta có thể là um, tối ưu hóa được á, cái lượng tiền của chúng ta khi mà chúng ta mới bắt đầu thật sự là mới bắt đầu nè Vũ muốn chia sẻ một chút nha vào cái game này mới bắt đầu á, thì à, game này sẽ cho mình một cái miếng đất nhỏ như vậy thôi đồng ý nào đối với anh chị mà um, nhiều tiền á, có thể là mở mở thêm à, khi mà chúng ta mở thêm nhiều con thủ á, thì chúng ta phải buộc phải mua những cái mảnh, mảnh đất này đúng không nào chúng ta phải có những cái lượng tiền như vậy chúng ta khi mà vô shop nè chúng ta thấy cái phần đất này á thì uh, sẽ có những cái lưu ý sau thứ nhất về cái việc mà mình sẽ có những cái cách nào để chúng ta có thể là nhanh lên level nhất đúng nào cách đầu tiên cách đầu tiên tất cả anh chị đối với những anh chị mới á đúng nào mà chưa có khi mà mới bắt đầu mà từ level 1 tới level 10 thậm chí là lên level mười 17 luôn lên level 10 á thì uh, cái việc tiền cái vàng cái bạc của chúng ta không có nhiều thì làm thế nào chúng ta có thể tối ưu được cái lượng đó ban đầu vào á, thì chúng ta sẽ có được khoảng 22 mảnh đất như vậy đúng nào thì chúng ta nên gieo trồng cái gì ạ ban đầu sẽ, sẽ gieo trồng cái cái à, cái bắp này đúng nào nếu anh chị nào mà thật sự có thời gian nha có thời gian mới bắt đầu chơi á, thì mình vũ cũng ưu tiên đến tất cả anh chị à, chơi cái gieo cái này đúng nào và tất cả anh chị cứ tính đi ạ ví dụ 50 đồng bạc này đồng ý nào thì chúng ta được 10 cái hũ thức ăn và trong vòng một phút 10 hũ thức ăn và có thêm kinh nghiệm nữa là với giờ buổi gieo nè đúng nào buổi gieo cho chị thấy nha một phút sau nó sẽ thu được là được bao nhiêu lượng thức ăn và bao nhiêu lượng kinh nghiệm đồng ý nào đó thì đây là cái cách đầu tiên để chúng ta thể nhanh, nhanh lên level nhất đó là gieo trồng thì đó là một cách cái thứ hai á là chúng ta nuôi thú vậy là khi mà chúng ta nuôi thú như vậy nè đó cho thú ăn thì à, ở đây sao ạ có một cái vòng lặp như sau nhất á, thì những thủ này sẽ đào ra tiền cho chúng ta và từ cái tiền đó chúng ta đi mua hạt giống người ta gieo trồng và khi mà gieo trồng xong đó, những hạt giống những gieo trồng mình thu hoạch về nó sẽ về thức ăn và thức ăn lại cho cái này ăn cho những con này ăn và nó lại lên level thì nó đào nhanh hơn số tiền mình tìm được nhiều hơn đó là một cái vòng lặp đúng không thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm ở đâu ạ à? kinh nghiệm là từ chúng ta um, gieo trồng cái thứ hai là nâng cấp nâng cấp thủ đúng nào là nhanh lên level level của mình nhất ok vũ coi thử nha và tức thông thường á vũ sẽ là 10 nè đủ nào đó 10 10 10 10 10 nè và 6 coi như là 5 miếng đất là 30 kinh nghiệm đúng nào và 50 hũ thức ăn trong vòng một phút thì vậy ở đây cũng vậy trong vòng một phút á, trong vòng cái này trong vòng 5 phút đúng nào 5 phút thì chúng ta mất 300 cái này thay vì chúng ta chỉ mất hai trăm rưỡi thôi đồng ý nào nhưng cái lượng thức ăn nó cũng tương đương như vậy nhưng cái lượng kinh nghiệm nha của cái, cái kinh nghiệm á, nó sẽ cái cái này sẽ được uh, một cái này nè nó sẽ thấp hơn rằng mình mua năm cái này đồng ý không nào đó đây là anh chị cứ tính toán ra anh chị nào mà có thời gian thôi nha vũ có thời gian ngồi đây cứ một phút nhấp vô lần một phút nhấp vô lần ví dụ đi đó nè thì đồng ý đồng nghĩa với một việc á, thì chúng ta có cái lượng tiền chúng ta vừa đủ để chúng ta có thể nuôi chồng đúng nào thứ hai á đối với anh chị đây là một cái tiếp để chúng ta có thể là tiết kiệm được một cái phần nào đó trong thời gian ban đầu nha cũng tin chắc là sau thời gian sau á, khi mà anh chị lên level cao đó cái tự lượng tiền này vô vàng và dư dư giả để anh chị làm những cái điều này đồng với nào nhưng những cái level đầu tiên á cái thứ hai nữa chị việc chúng ta nâng cấp đất nâng cấp đất cái chị nè vũ sẽ không lựa à, anh chị được cái ham rẻ được không được cái ham rẻ mà mua những cái mảnh đất nhỏ này có thể là level như vũ nhớ không nhầm là level thứ mấy đó level 6 à năm ba 3 level 3 level 4 gì hay là bây giờ 6 5 6 gì đó thì chúng ta mua được cái mảnh đất này lên level 8 thì chúng ta mua được mảnh đất này đúng nào nhưng vụ ưu tiên sẽ mua những cái mảnh đất lớn lớn nhất có thể trong cái level của mình được nào vì lý, lý do vì sao ạ à? khi chúng ta mua mảnh đất này với giá là 2.000 đồng này thì chúng ta sẽ lưu trữ được 5.000 đúng nào nhưng khi chúng ta mua mảnh đất này 200 thôi nó lưu trữ được có 1.000 thôi nhưng cái việc mà chúng ta nâng cấp nè cái việc chúng ta nâng cấp lên thôi á nè ở đây chúng ta có một cái là nâng cấp lên level 2 đó nó mất của chúng ta đâu đó là khoảng thêm đâu đó là hình như là nhỏ vụ nhỏ hơn năm ngàn mà lưu trữ được có 3 ngàn đồng bạc thôi tất cả anh chị nên là tất cả anh chị hãy ưu tiên cho vụ nha là những cái mảnh đất này nè mua những cái mảnh đất nào mà lớn nhất có thể bây giờ vụ sẽ mua tập trung mua cái mảnh đất này đúng nào mảnh đất này để mà khi mà chúng ta sao ạ à, mình sẽ lưu trữ được 8 ngàn đồng này ví dụ vì sao vì sao mình nói như vậy vì những con thú của mình á ví dụ trong cái chuồng này vừa nói trong cái chuồng này đi chuồng này của vũ đang lưu trữ được là 8 ngàn đúng nào nhưng ví dụ đâu đó mình đang đi ví dụ mình ngồi đây thôi không nói nhưng mình uh, đi ngủ ngủ dậy là mất cả mấy tiếng đồng hồ đủ nào mà một con thú này của mình á câu này đào được khoảng 925 đủ nào 925 trên 1 giờ thì tất cả anh chị cái tính là mình đi ngủ 6 tiếng rồi trên 1 giờ nha câu này là 925 nha câu này là 1100 mấy nữa là coi như là 2.000 đi 2.000 cái này là 3.000 độ nào 3.000 đồng 3.000 cái đồng bạc này trên một tiếng đồng hồ này, là cái chuồng này đã được 3.000 rồi mà cái chuồng của mình được lưu trữ được có 8.000 thôi mà mình đi ngủ hoặc là mình đi đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ hoặc là 3 tiếng đồng hồ 4 tiếng đồng hồ mình ngủ mình ngủ 6 tiếng không nào thì cái lượng này nó bị full mất tiêu và khi mà bị full mà nó sẽ không đào lên nữa đồng ý không nào và khi mà không đào nữa thì mình bị mất đi cái đồng này nên anh chị đôi lúc á, những cái anh chị mới vào cũng đừng có nôn nóng mà tăng level của những cái công thủ này vội được sao tăng một cái mức nào đó thôi ví dụ nè cái con này tuy chuồng nhỏ thôi mà đã một giờ nó đã 517 rồi nè khoảng con này 217 rồi đúng không một giờ thì lâu đó khoảng là 800 mà cái lượng lưu trữ ban đầu của cái này có 1.000 thôi thì khoảng một tiếng mấy chục phút thôi là nó đã full rồi nên mình buộc mình phải nâng cấp lên đồng ý nào đó là mối tiếp để tất cả anh chị mà khi mà đào á khi mà chơi cái game này á hãy lưu ý cái điều đó cho vũ có thể là tiết kiệm đi một cái số phần nào đấy và cái tiền mình nâng cấp đó hoặc là nhưng nhưng nhưng, nhưng cái tất cả anh chị ơi hãy làm sao cho nó lên level càng nhanh càng tốt nha thì um, những cái cách lên level đó thì ví dụ là vũ bây giờ vũ cho thú ăn đi cho thú ăn nó cũng thể được lên level nè lên level nè bây giờ là con thú này là con thú này là mua nuôi, nuôi từ cấp 1 lên tới cấp 10 rồi đúng nào lên cấp 9 rồi bây giờ lên cấp 10 nha thử nó sẽ như thế nào ok và khi lên cấp 10 rồi á thì mới bắt đầu chúng ta mới có thể là gì ạ gọi là tiến hóa cho nó được nhưng vũ sẽ chưa chắc là, sẽ tiến hóa cho con này đâu ạ à. anh chị cứ cộng hết tất cả các con thú nha vũ nghĩ rằng anh chị hãy cộng hết tất cả con thú lên cấp 10 hết đi đã vì sao ạ vì đôi lúc á anh chị cũng chưa biết được rằng là mình phải xác định được con nào là con con ngon và xác định được con nào con ngon á thì mình hãy nâng cấp nó lên vì khi mà chúng ta nâng cấp nó lên á mình đã mất hết ba cái đồng debate này mà một ba cái đồng debate này lúc trước á, thì nó rẻ chứ bây giờ một đồng debate á debate nó đã năm ngàn hai rồi hôm qua nó lên đã gần sáu ngàn cơ mà năm ngàn tám gần sáu ngàn một con một cái lần nâng cấp như vậy á cũng rất là mất mất rất nhiều tiền khoảng 15 đô đi đúng nào và khi 15 đô như vậy á để nâng cấp một con lên tiến hóa một con lên bây giờ con này là con chưa tiến hóa nè đúng nào nhưng mà tiến hóa con này lên thì sao ạ à? thì mình phải mất 3 đồng nữa mà con này chưa phải là con tốt nữa chưa phải con ngon nên vũ chưa quyết định đây nè vũ mở được cũng hôm qua giờ thì à, vũ chơi vũ bắt đầu chơi như một người mới nữa các anh chị thật sự vũ là một người mới đúng nào và khi mà chúng ta lên á nè chúng ta thấy vũ mở mở được khoảng 11 12 con rồi là con này đang bị lỗi đây các chị có rất nhiều anh chị đó đang coi thử là con này tại sao mà mua trứng mà chưa có thật sự nó đang bị lỗi thôi tất cả anh chị đang bị gọi là lát thôi đâu nào à, đợi hệ thống update xong phiên bản rồi mình sẽ vô mình chơi bộ nghệ sẽ bình thường không có vấn đề đâu anh chị đừng có quá lo lắng nha đó đó là đó là cái thứ nhất nè anh chị thấy không nè khi mà chúng ta thu hoạch cái này đi ạ khi mà thu hoạch đúng không nè cái này được tổng cộng là gì ạ à? 50 cái này 55 đúng nào sau 5 phút nha anh chị đó cái tất cả anh chị thấy đi cái việc cái lượng này cũng ít hơn nè rồi nhưng mà mình á phải bỏ thời gian hơn nhiều hơn đúng nào mình coi nó nhiều hơn đó và ờ, đó là cái hai cái vũ lưu ý thứ nhất là việc mà mua mua đất thứ hai là việc gieo trồng đúng nào ok mình gieo những mảnh đất cao thì nó lại tốn thời gian hơn thôi không có vấn đề gì cả đồng biết nào đó để lên level thì mình hãy nuôi trồng trồng trọt nè và nuôi thú đúng nào lên level cho thú bây giờ mình thử mình lên mấy con này mình, mình cứ lên hết mấy con này trước đã nha rồi xong mình lại coi thử là cái con nào mình quyết định mình lên con nào để tiến hóa thì mình hãy tiến hóa con đó đồng ý nào và vụ sẽ video sau vụ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị uh, như thế nào để đánh giá được một con bet ngon và như thế nào là một con bet để chúng ta xứng đáng để chúng ta có thể là tiến hóa nó đồng ý nào và vụ đâu biết biết đâu được là những cái con bé của mình khi mà mình mở trứng á nó có những cái con bé nó có những cái đặc điểm mà sau này khi mà cái chỗ mang cái cát rồi nè mà nó mở mình có thể rao bán cho nó được đúng nào tuy mình mở ba quả trứng thôi bằng ba ba db thôi nhưng sau này mình có thể bán được khoảng 10 db là mình đã x 3 rồi đúng không nào 20 30 50 có những con buổi tin chắc rằng giống như ở bên uh, acid á thì uh, cái game Asia, Asia thì các bạn các bạn thấy không có một con có nhiều con nó đã lên tới hàng triệu đô một con như vậy thì cái game này không có lý do nào mà nó lại không có không thể nào thực hiện được đúng nào của kỳ ra tương lai nó sẽ có thể có những cái trường hợp như vậy nếu game này phát triển tốt Vũ kêu nha ở đây Vũ Vũ làm video này không phải một lời khuyên để các bạn đầu tư ra Vũ chia sẻ được những Vũ muốn chia sẻ những cái dưới góc nhìn của Vũ thôi đồng ý nào còn bạn nào có ý kiến hay hơn thì có thể đóng góp ý kiến và chúng ta cùng nhau phát triển và ở, ờ, thông qua đó uh, mình có một cái ờ, Vũ có Vũ và đội có một cái nhóm lập ra là để chơi game này có game My DeFi Bet Việt Nam top 1 thì bộ sẽ để đường link phía bên dưới cái video này anh chị cùng vào đây cùng tham khảo nha ok rồi còn uh, cái gì nữa ông ta đó là một số nuôi thú nè mình chỉ có nhiệm vụ thôi nuôi thú và trồng trọt thôi ví dụ nè trồng trọt để lên kinh nghiệm lên level càng cao mua đất càng nhiều đập trứng càng nhiều thì chúng ta khi mà chúng ta có nhiều thú rồi đúng không nào có nhiều thú nhiều mảnh đất thì cái việc mà chúng ta thu hoạch tiền nè thu hoạch tiền này nó nhanh hơn rất nhiều và khi mà qua thu hoạch tiền như vậy và nhớ anh chị khi mà chúng ta muốn nâng cấp đất hay chúng ta muốn mua đất hay muốn nâng cấp đất á nâng cấp miếng đất của chúng ta đó nào thì chúng ta hãy làm buổi tối trước khi mình đi ngủ để tối ưu hóa cái thời gian của mình đúng nào chứ không không mình đang có những con thú như vậy mình nâng cấp ô đất mình lên rồi xong cuối cùng là mình phải đợi một khoảng thời gian để nó nâng cấp ô đất lên thì trong thời gian đó mình lại không có tiền và trong không có tiền thì không thể nào trồng trồng được đấy đấy là cả những tiếp và video tiếp theo á, Vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị làm thế nào để chúng ta đánh giá được một con bé tốt và như thế nào để chúng ta có thể biết được rằng con bé đó mình có nên nâng cấp hay không cái việc đầu tiên á, anh chị cứ nuôi mấy có ví dụ anh chị có bao nhiêu con anh chị cứ nuôi hết lên cấp 10 chứ đi đã và khi mà lên nuôi lên được hết cấp 10 đó là vì vì thật sự là trong cái ờ, trong cái những con bé của vũ á, thì vũ chưa có chưa có con nào gọi là ngon cả đồng ý nào chứ con nào gọi là ngon cả đó nên là vũ cứ nuôi lên cấp 10 để chúng ta nó gia tăng được cái gì ạ khi mà ví dụ con này lên cấp 10 đi ạ thì cái lượng khi mà mình à, cộng hết cái, tất cả cái này này lại khi mà mình lên nó mình cộng hết cái chỉ số lại đi con nào ngon thì muốn đặt lên đập nè vàng nó cái việc cái những cái đồng bạc nè nó sẽ đào nhiều hơn đủ nào nó sẽ đào nhiều hơn so với những con này đó ok không nào và khi nhiều sức mạnh hơn sau này bé đồ chưa biết được mình là những người đi à, trước mà đúng nào có nhiều nhiều anh chị chơi cách lên một hai tháng được cơ đúng nào đấy thì mình đi trước mà lấy lợi thế trước cũng được nuôi trồng đi ạ à. Philippines những cái nước khác á họ làm rất là mạnh rồi họ nuôi rất là ghê rồi nông trại họ rất là lớn đúng nào thì người Việt Nam của chúng ta đây là game của Việt Nam sản xuất mà đúng nào thì cũng phải là làm sao cho xứng đáng cái những cái gọi là quê hương của nó đúng nào thì đấy thì đây là một cái cộng đồng vụ muốn xây Vũ và à, hôm nay có thầy Vũ đúng nào thầy Vũ lập ra cái nhóm này đấy và trong đây anh anh em vô đây có thể là chưa biết á game này cũng nói chung là mới vì sao ạ à? vì nó chưa hoàn thiện đúng không vì chưa hoàn thiện nên là cũng ít người dám ngại đầu tư vô chơi nhưng mình giống như là đây cũng dạng một dạng đầu tư thôi ví dụ là nên vì thế mình chơi ở trong cái một cái à, gọi là cái hạn mức của mình đã đưa ra mình phải hoạch định được tài chính của chúng ta đúng nào à, mình chơi cái game này giống như mình chơi có thể là để giải trí đồng ý nào nhưng cũng một phần đó mình cũng hy vọng cũng kỳ vọng rằng đây là cái game có thể phát triển được và khi mà phát triển rồi thì mình là người nắm đầu xu hướng cái gì mà rủi ro cao thì thì thông thường sẽ đi đi cùng với là rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ sẽ cũng cao đúng nào khi mà nó đã rình rình ở trước mắt rồi thì đó không phải là cơ hội nữa ok đúng nào đấy thì đây là vũ muốn chia sẻ một số tiếp mà trong cái video này vũ muốn chia sẻ cho tất cả anh chị đối với đứng đứng dưới cương vị là cái người mới chơi mới và vũ muốn chia sẻ được cái góc nhìn của vũ đối với những người chơi mới và mong rằng đây là một số video hữu ích à, có thể giúp anh chị có thể tăng được level nhanh hơn à, và giúp cho anh chị có một cái góc nhìn Ờ, hay hơn về cái game này hoặc là những anh chị nào mà chưa biết thao tác á, hiểu nào hãy xem lại những cái video trước của Vũ cách chơi như thế nào nè cách mua như thế nào nè Vũ đã làm video ở trong cái uh, YouTube kênh YouTube của Vũ thì anh chị thấy video này hay bổ ích cho Vũ một like một subscribe kênh YouTube của Vũ nha rồi và Vũ sẽ có để đường link phía bên dưới là một có group Telegram nè group Facebook nè Telegram là anh chị cùng vào đây trao đổi đó nè có bất cứ vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết rồi game này mới update thôi nên là vẫn còn một số cái khi mà mua trứng á, nó vẫn chưa ra hiện ra thì anh chị có đừng lo lắng nha nó vẫn nằm ở trong cái bet của mình thôi nè đây nè không đi đâu đâu ok rồi còn gì nữa không ta còn cái phần phối giống này thì à, vũ chưa phối vì sao ạ vì vũ thấy là à, vũ nghĩ rằng á, nếu mà để mà đơn giản lắm để ra một cái giống tốt á, thì mình cần phải có là cần phải có những con giống tốt thì để ra thế hệ f1 f2 mới tốt buổi chưa có con tốt nào cả nên buổi chưa muốn là ép giống ok được nào nên là vì thế á, khi nào mà Vũ có những cái con bet tốt á, Vũ, muốn sẽ làm video à, hướng dẫn tất cả anh chị và các bạn được nào ok còn cái việc ép này cũng đơn giản thôi khi mà các anh chị thấy nó hiệu quả rồi thì ép này đơn giản thôi đúng nào nè 27 nè này sẽ ok rồi video đến đây kết thúc nha rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn